Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin kính bạch chư Hộ Pháp trốn giả Nam Chùa Ba Vàng. Xin các ngài ủng hộ cho chúng con. Kính bạch các ngài, nương lòng từ bi và sự chỉ dạy trên Sư Phụ. Nhân mùa án cư kiết hạ của chư Tăng, đệ tử chúng con tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng xin thành tâm đối trước tam bảo phát nguyện tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư tăng để tán thán công đức tam bảo tu bồi rơi đức tăng trưởng phước lành hôm nay đệ tử chúng con vẫn tập về nơi đại hùng bảo điện chúng con dâng nén tâm hương khải bạch tam bảo chứng minh gia trì chư hộ pháp ủng hộ cho chúng con phát nguyện tu tập các công đức theo mùa an cư kiết hạ của chư tăng giờ này chúng con xin tu tập theo kinh diệu pháp liên hoa phẩm ba phẩm thí dụ Chúng con xin nguyện đem công đức lành này hồi hướng đền ân chư Phật, báo tứ trọng ân phát nguyện đời đời kiếp kiếp. Nương nguyện Bồ Đề của mười phương chư Phật để hộ chỉ tam bảo, truyền tải Phật Pháp rộng khắp thế gian, đem tất cả công đức hồi hướng cầu vô thượng Bồ Đề, và hiện tại chúng con hồi hướng công đức mong nguyện chinh pháp của Phật được tuyên dương. Các bậc thánh tăng xuất hiện nơi đời hoàng dương chính pháp của Phật, đem hạnh phúc cho nhân thiên và muôn loài. Các chúng ác ma phá hoại Phật Pháp, cùng chúng ngoại đạo được duyên giác ngộ. Nguyện trên sư phụ được sức khỏe, trụ thế xa bà được giải lâu, để hoàng dương giáo pháp của Phật phổ độ quần sinh và nguyện cho cha mẹ hiện đời của tăng ni Phật tử tại chùa được mạnh khỏe tăng thêm tuổi thọ thân bằng quyến thuộc được nhiều lợi ích sớm có duyên lành tu theo chính pháp của Phật nguyện cho gia tiên tiền tổ hiện kiếp cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp cùng các chúng oan gia trái chủ của tăng ni Phật tử tại chùa, nương nơi công đức tu tập của chúng con mà được giác ngộ hoan hỷ, được nương tựa vào chính pháp của Phật tu tập giải thoát. Chúng con cũng nguyện hết thảy chư thiên chư hộ pháp long thần hộ trì cho đất nước Việt Nam luôn có được minh quân, giữ gìn bờ cõi an ổn nhân dân khiến cho mọi người được sống trong hòa bình an lạc, ủng hộ cho Phật Pháp khiến được thịnh hưng, nguyện cho thiên tai dịch bệnh tiêu giảm muôn loài, được an lạc trong giao Pháp của Phật. Chúng con ngưỡng nguyện mười phương chư Phật chứng minh công đức, phát nguyện tu tập hồi hướng của chúng con, cho sở nguyện của chúng con sớm được thành tựu Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô thưởng gia hộ Bồ Tát Ma Ha Tát. chi tâm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 cô nước cam lô rịnh nhuận nghe trong miệng chực đê hô nhỏ mang nghe bên răng ngọc trắng tuôn xa lợi ở trên lưỡi sen ngọn phong hào quang nghe dầu cho tạo tội hơn núi cả chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng nghe nam mô pháp mô Bồ Tát nghe Nam Mô Pháp Hoa Hồi Thượng Phật Bồ Tát nghe Nam Mô Pháp Hoa Hồi Thượng Phật Bồ Tát Ma Tát Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Quyền Thứ Hai Kinh Diệu Pháp liên hoa phẩm thí dụ thứ ba lúc bây giờ ngài xa lời vâng hơn hở vui mừng liền đứng dậy chập tay chiêm ngưỡng dụng nhang của đức phật mà bắt phật rằng nay con theo đức thế tôn nghe đăng tiếng pháp này trong lòng hơn hở đăng điều chưa từng có vì sao con xưa theo theo Phật nghe Pháp như thế này thấy các vị Bồ Tát được thọ ký thành Phật mà chúng con chẳng được giữ việc đó tư rất cảm thương mất vô lượng chi kiến của Như Lai. Thế Tôn con thương khi một mình ở dưới cây trong đôi rừng hoặc ngồi hoặc đi kinh hành hằng nghĩ như vậy chúng ta đồng bao pháp tánh tại sao được như lai lại dùng pháp tiêu thừa mà tế độ cho đó là lỗi của chúng con chứ chẳng phải là thế tôn vậy vì sao nếu chúng con chờ phật nói pháp sở nhân thành đạo vô thượng chính đẳng chính giác thời chẳng do pháp đại thừa mà đang đồ toán dòng chúng con chẳng hiểu Phật phương tiện theo cơ nghi mà nói Pháp vừa mới nghe Phật nói Pháp vội tin những suy gầm để chứng lay thế tôn con từ xưa đến nay trọn ngày luôn đêm hàng tự trách mình mà nay được từ Phật nghe pháp chưa từng có trường chưa hề nghe những các lục nghi hội từng nghĩ thơ đời đừng được an ổn ngày nay mới biết mình thiên là Phật từ từ miệng vẫn sinh ra từ pháp hóa hóa sanh đẳng pháp phần của Phật khi ấy Ngài xa lời Phất muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng con nghe tiếng Pháp này được điều chưa từng có lòng rất đối vui mừng lưỡi nghi đều đã trừ xưa này nhớ vâng dây chẳng mất nơi đại thừa tiên vâng rực nghinh coi trừ khổ chúng sanh con đã được lòng đầu từng nghe cũng trừ lo có con ở nơi hang núi hoang dưới cùng cây rừng hoặc ngồi hoặc kinh hành thường suy nghĩ việc này than ơi rất tự trách sao lại tự khi mình chúng ta cũng Phật tử động vào pháp vô lậu chẳng được ở vị nay nói và vô đường đạo danh vàng bấm hai tướng mười lực càng giải toán đồng chúng trong môn pháp mà chẳng được việc đây tám mươi tướng tôn đẹp mười tám pháp bứng cùng cả công đức như ma ta đều đà mức lúc con kinh hành riêng thấy Phật ở trong chúng danh đồn khắp mười phương rộng lợi ích chúng sinh tự nghĩ mừng lời này chính con từ khi dối con thường trong ngày đêm hằng suy nghĩ việc đó muốn đem hỏi thế tôn là mừng hay không mừng con thường thấy thế duy lượng việc như vậy này nghe tiếng phật nói theo cơ nghi dạy pháp vô lậu khó nghĩ bàn khiến chúng đến đạo tràng con xưa chấp tà kiến làm thầy càng phạm chế thế tôn rõ tâm con trừ ta nói niên bàn con trừ hết ta kiến đa lòng từ bảo rằng đến nơi duyên đó mà nay mới từ biên chẳng phải thiết diệt đồ nếu lúc đặng thành phật đủ ba mươi hai tướng trời người chúng dạ xóa dòng thần đều cung kính bây giờ mới được nói dân hàng nghìn công thừa vâng ở trong đại chúng nói con sẽ thành Phật nghe tiếng Pháp như vậy lòng nghi hối đã trừ khi mới nghe Phật nói trong lòng rất sợ nghi phải chăng ma già phân vâng? nào loan lòng ta ư Phật dùng các món duyên thí dụ khéo nói phô lòng kia an như biển con nghe lưỡi nghi dứt Phật nói thừa qua khứ. Cử vô lượng vừng diện đồ ăn trú trong phương tiện cũng đều nói pháp đó Phật nghiêng tại vì lai số nhiều cũng vô lượng cũng dùng các phương tiện duyên nói pháp như thế như thế tô ngày nay từ sanh đến xuân gia đặng đạo chuyện pháp luân cũng dùng phương tiện nói đạo thật ba tuần không nói được vì thế con định biết không phải ma giả phật vâng, còn xa vào lưới nghi cho là ma làm đã nghe tiếng phật vâng, êm dịu sau ra rất nhiệm màu nói xuống pháp thanh tình tâm con rừng vui mừng nghỉ hội đã hết hàng an trù trong thiệt trị con quyết sẽ thành Phật được trời người cung kính. Truyền Pháp luân vô thượng giáo hóa các Bồ Tát lúc bấy giờ Đức Phật bảo Ngài xa lời phân ta nay ở trong hàng trời. người xa môn bà la môn mà nói ta xưa từng ở nơi hai muôn ngân Phật vì đạo vô thường nên đường giáo hóa dài theo ta thọ học ta dùng phương tiện dừng dặn ông sanh vào trong phạm ta xa lời phất ta thua xưa dạy ông chí nguyện phật đạo ông nay đều quên mà bèn từ nói đã được diệt độ ta, ta này lại muốn khiến ông nghi nhớ buồn nguyện cùng đạo đã làm mà vì càng thánh văn nội kinh đại thừa tên là diệu pháp liên hóa giáo bồ tát pháp vật sơ hồ niệm xa lời vân ông đến đời vị lai quả vô lượng vô biên bất khả từ nghề kiếp cung dường bao nhiêu nghìn muôn ức Phật phụng trì chánh pháp đầy đủ đạo tu hành của Bồ Tát sẽ thành Phật. Hiểu là hoa quang như lai ứng cung sanh tụng thiện thế thế gian giải vô thường dị điều ngữ trường phụ thiện nhân dê vần thế tôn nương tên ly câu coi đó bằng thẳng thanh tình đẹp để an ôn cho vui trời người đông đạo lưu ly làm đất có tám đường giao thông dây bằng vàng dòng để răng Phật ngợi khen thường tu trí huệ của Phật đủ xứng thần thông lớn kheo biên tên cả các pháp môn ngay thần không dối chi niệm bên vân bực Bồ Tát như thế gâm đầy nương đó giả lời phân đức Phật hoa quang thọ mười hai tiêu kiếp trừ lũng còn làm vương tự chưa thành Phật những dân nước đó thọ tam tiêu kiếp đức hoa quang như lại quá mười hai tiêu kiếp thọ kỳ đạo vô thường tranh đẳng tranh giác cho kiên mãn Bồ Tát mà bảo các tỳ kheo ông kiên mãn Bồ Tát này kế đây sẽ thành vương yêu là hoa thọ tôn an hành như lại ứng cung chân biên đi cõi đường của đức phật đó cùng lại như đây xa lời phật sau khi phật hóa quang đó duyên độ chánh pháp trụ lại trong đời ba mươi hai tiểu kiếp tượng pháp trụ đời cũng ba mươi hai tiểu kiếp lúc ấy đức thế tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng xả dạ lời vâng đời sau thành đứng Phật trí khắp hiểu rằng Phật hóa quang xe đồ vô lượng chúng cúng dương vô do vâng đầy đủ hành Bồ Tát các công đứng tập lực chứng đẳng đạo vô thường qua vô vô lượng kiếm đôi kiếm tên đại bửu nghiêm coi nước tên ly câu trong sạch không vết nhơ dùng lưu ly làm đất dây vàng răng đường xa cây bày bao sắc đẹp tường có hòa cung trái bồ tát trong coi đó chi niệm tường bên vững từng thông ba la mừng đều đã tròn đầy đủ nơi vô số đứng vững khéo học đạo bồ Bồ Tát những đại sĩ như thế Phật hóa quang hóa độ lượng Phật làm vương tử rời nước bỏ vinh hoa nơi thần cuối rốt sau xuất ra thành Phật đạo Phật Hoa quang trụ thế to mười hai tiểu kiếm trùng nhưng dân nương đỏ sống lâu tam tiểu kiếm sau khi Phật diện đồ chánh pháp trụ ở đời ba mươi hai tiểu kiếm đồng đồ các chúng sanh chánh pháp diện nên đổi tường phạm cũng ba phẩm hai xá lợi rộng truyền khắp trời người khắp cung dường Phật hóa quang chỗ làm việc đó đều như thế đấng lượng tôn tôn kia đấng ở không ai bằng Phật từng là đấng ông nên phải từ vui mừng bây giờ bốn bộ chúng tỳ kheo tỳ kheo ni cần sự nam cần và cả đại chúng trời rộng và xóa căn tháng bà a tu la ca lầu la khẩn la la ma vân vân thầy xa lời phất ở trước phật lanh lấy lời dự ghi sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác lòng rực vui mừng hưởng hờ vô lượng mỗi người đều cởi ý trên của mình đang đắm đề cung dương vân thính đề hoàng nhân cùng phạm thiên vương vân vân và vô số thiên từ cùng trời hoa trời mãn đà la hoa ma ha mãn đà la vân vân cúng dường nơi phật y trời tung lên liền trụ giữa hư không mà tự xoay chuyển các kỹ nhạc trời trăm nghìn muôn thứ ở giữa hư không đông tới đều rối rưỡi các thứ hoa đời mà nói lời rằng đứng phật giữa thành ba la này ban đầu Chuyện pháp luân đến nay mới lại chuyện pháp luân rất lượng vô thượng lúc đó các thiên tử muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng xưa ở thành ba nại truyền pháp luân bốn đế phân biệt nói các pháp sinh diệt của năm nhóm này lại chuyện pháp luân rất lớn nhiều bộ thuyền pháp đó rất sâu màu in có người tin đường chúng ta từ xưa lại thường nghe thế tôn nói chưa từng nghe đường pháp tâm diệu như thế này thế tôn nói pháp đó chúng ta đều tùy thời trị xá lời Phật. Nay được lãnh Phật ký chúng ta cũng như vậy quyết sẽ đặng thành Phật trong tất cả thế gian rất tôn, tôn không còn trên vầng đầu. tại một trước đâu không nói rằng các, các Phật vâng, Thế Tôn dùng càng món nhân duyên lời lẽ thì vô phương chánh giác nghe các điều nói đó đều bị dạy Bồ Tát vậy nhưng xa lời vật này ta sẽ dùng một thí dụ để chỉ rõ lại nghĩa đó những người có trí do thí dụ mà đặng hiểu xa lời Phật như trong quốc ấp tu là có vi đại trương gia tuổi đại gia duy của dầu vô lượng có nhiều nhà ruộng và các tối tớ nhà ông rộng lớn mà chỉ có một cửa để ra vào người ở trong đó rất đông hoặc một trăm hai trăm cho đến năm trăm người lầu các đà mục rách phen sụp đổ chân cột hư nát chính xuyên siêu ngã bốn phía đồng một lúc lửa bỗng nổi lên đốt cháy nhà cửa cả người con của trường gia hoàng mười người hoàng hai mươi người hoàng đến ba mươi người ở đông nhà đó đường già thầy lửa từ bốn phía nhà cháy đứng sợ dệt mà nghĩ rằng ta giàu có thể ở nơi cửa của nhà chạy này ra ngoài được an ổn xong các con ở trong nhà lửa ưa vui chơi giỡn không hay biết không sợ sệt lửa đến đốt thân rất đau khổ lắm mà, lòng chẳng nhằm lo không có ý cầu ra gói ra lời với đó lời nghỉ thân và tay của ta có dân mạnh nên dùng vàng áo ăn dùng ghế đằng từ trong nhà mà ra ngoài ông lại nghĩ nhà này chỉ có một cái cửa mà, mà lại hẹp nhỏ các con thơ bên chưa hiểu mê đắm trời dơn hoặc vấp ngã bị lửa đốt cháy ta nên vì chúng nó mà nói những việc đáng sợ nhà này đã bị cháy phải liền mau ra chờ để bị lửa đốt ngài nghĩ như thế rồi theo chỗ đã nghĩ đó mà bảo các con các con mau ra cha giàu thương gió gheo dù dỗ mà cả người có ngứa vui chơi chẳng khứng tin chiều chẳng sợ sệt tròn không có lòng muốn ra lại cùng chẳng hiểu gì là lứa gì là nhà thế nào là hai chị cứ đông tây chạy dẫn nhìn cha mà thôi bấy giờ trưởng gia liền nghĩ nhà này đã bị lửa lớn đốt cháy ta cùng các con nếu không liền ra chân sẽ bị cháy ta nay nên bày dưỡng vương thiền khiến cho các con đằng khỏi nắng này cha biến đeo vẫn vâng, có lòng tính các đồ chơi trưng bao là lùng đeo có chẳng chúng nó ưa đâm mà bảo các con rằng đây này là những món ít có khó đặng mà các con có thể vui chơi nếu các con không ra lấy sau chắc buồn ăn năn các thứ xe dê xe ưa xe trâu như thế này ở ngoài cửa có nhà lửa nên mau ra đây tùy các con muốn cha đều sẽ cho các con luôn bây giờ các người con nghe cha nói đùa chơi bẩu đẹp vừa ý mình nên lòng mỗi người đều mạnh mẽ so đầy lẫn nhau cùng đua nhau rồi chạy tranh ra khỏi nhà lửa ghi đó đường ra đây lừa đeo ở trong đường ngã tư ngồi nơi đứng trong công con bị chữ ngài tâm mong thơ thời vui mừng hơn ở bây giờ cả người con đều thưa với cha rằng cha lúc lấy hứa cho những đồ chơi tốt đẹp nào xe dê xe hưu xe châu xin liền ban cho xa lời vương ghi đó đường già đều cho cả con 感冒。 ối đó để chén dùng châu trắng cao sang già mâm dẫn đến nghìn mâm đêm có riêng riêng mình bước đi ngay bằng mau lẹ như gió lại có đông tối tơ để hầu hạ đó vì cớ sao vì ông trưởng già đó cụ dầu vô lượng càng thứ có tàng thay đều đầy ngập ông nghĩ rằng của cái của ta nhiều vô cực không nên dùng xe nhỏ sâu kém mà cho các con nay những trẻ thơ này đều là con của ta đồng yêu không thiêng lên ta có xe bằng bày bao như thế số nhiều vô lượng nên lấy lòng bình đẳng mà đều cho chúng chẳng nên sai gan vì sao dầu đem xe của ta đó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 tùy theo phúc báo của mình mà được bệnh căn thuyên giảm gia quyến an khang lòng tin nơi tam bảo càng sâu tâm từ bi đối với chúng sinh tăng trưởng nguyện cho các hương linh chiến sĩ trần vong đồng bào tử nạn dân quân du kích tử về những người đã chết trong các cuộc chiến tranh cùng mười hai loại cô hồn chư vị hương linh gia tiên nội ngoài kiếp này và các kiếp trước các hương linh oan gia trái chủ của tăng ni phật tử tại chùa các hương linh có nhân duyên tại địa cuộc này các hương linh liên quan đến việc độ sinh của chư tăng chùa ba vàng tùy theo phúc báo cúng dường và tu tập của chư tăng ni và các tín chủ mà được phát tâm giác tỉnh lìa khổ u minh khởi niệm từ bi xa rời ác đạo tiến sâu tam bảo sớm sinh cõi phật an vui chúng con xin hồi hướng công đức tu hành này về vô thượng bồ đề và hồi hướng cho các nhà quản lý các nhà khoa học các nhân viên y tế và tất cả những ai đang nỗ lực trong công cuộc phòng ngừa, khống chế và dập tắt dịch COVID-19 tại Việt Nam cũng như trên thế giới có đủ duyên lành kiểm soát được dịch, sớm tìm ra vaccine dứt trừ nạn dịch. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân có thêm năng lượng tích cực cho việc điều trị bệnh, hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân qua vãng sớm được sinh về cảnh giới an lành. Nguyện cho tất cả tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng cùng với gia quyến đều không bị lây nhiễm bệnh này. Chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh, động đất, các nạn nước do biển động và lũ quét lụt lội, tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh, hồi hướng cho các chúng hành bệnh quỷ vương, ác độc quỷ vương, đa ác quỷ vương, huyết lễ sầu quỷ vương, cùng các tiểu quỷ tử theo kinh địa tạng, có liên quan tới ác nạn của nhân loại, nguyện cho chúng quỷ này được nương các công đức tu tập pháp lục hòa của chúng con mà tăng phúc tăng duyên giác ngộ Phật pháp từ bỏ việc ác hộ trì việc thiện phát tâm Bồ đề hộ trì tam bảo cùng với chúng con kết duyên pháp lữ thực hành công hạnh Bồ đề truyền tải Phật pháp phổ độ chúng sinh cầu vô thượng Bồ đề Nguyện cho nước nhà có phúc dân tộc chung kiên trì đức tròn đầy nhân tâm hòa lạc. Gia trẻ kính nhường chi ngũ trắng nghịch mọi người chung sức giúp nước an dân người vật cùng hưởng. Lại nguyện à, dòng giống Việt Nam khác thế tâm đồng quay về nguồn xưa phát minh bản địa Mong cho ba nghiệp trong tiêu chân tâm tỏ rõ quốc độ thanh bình đạo đời yên ổn. Các nguyện ờ, phước ban tất cả đức độ quần sinh. Phật Pháp thịnh hưng tam đồ rất ờ, sạch. Ờ, Nam mô Phật Bồ Ngã Sư tụng kinh công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 cho chúng à, sinh à, hiểu à, thấu đạo lớn phát tâm cho chúng sinh ở thâm nhập kinh ờ, tạng ờ, chi ờ, tuệ như biển tự quy y tăng na ni ờ, đại